hiện tại đã là gần 6 giờ sáng rồi mà trời rất âm u và sương rất nhiều trời có một chút mưa và suốt từ tối hôm qua đến giờ thì mưa mưa suốt từ 8 8 8 gần gần 9 giờ tối 9 giờ tối đến tận sáng nay và trời vừa mới tạnh mưa xong nên phần do lèo mình cũng không không có răng uh, kỹ tấm uh, che mưa lớp uh, lớp che mưa thứ nhất nên nó nước đã vào trong lèo rất nhiều à, hy vọng nắng sẽ lên Giờ mình cần phải uh, phơi một số đồ như túi ngủ đã bị ướt rồi quần áo cũng ướt một số còn áo phơi hôm qua cũng chưa khô nữa à. Rất may là trời đã tạnh mưa Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa lối sống đặc trưng sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác. Bằng một hành trình đi bộ, mình đã à, thu dọn xong à, lèo và các đồ đạc đặc biệt là thôn Cán Tỉ và chuẩn bị lên đường từ à, trong suốt hành trình uh, hôm nay là ngày thứ sáng thứ sáng thứ năm rồi đi trong suốt hành trình 5 ngày thì tối qua là tệ hại nhất vì trời mưa rất to Trời bắt đầu mưa từ 9 giờ tối ngày hôm qua đến tận 9 giờ sáng ngày hôm nay mới tạnh hẳn Và bây giờ là 9 giờ 30 sáng rồi Giờ mình sẽ lên đường à, Tiếp tục đi tới à, Yên Minh Hiện tại thì ngoài những ờ, vật dụng cũ thì mình còn vác thêm mấy kg mấy kg mấy cân nước nữa toàn bộ đồ đạc đều ướt sũng thật sự không thể lường trước được thời tiết thế này giờ thì trời là khóa khá là quang Nhà mình có nước suối mà, cho cháu lên ít ở đây mà. Nước suối ạ. không có. Này, phải lấy nước ở đây thôi. Ôi. Ở đây rất là nước chảy ra. quên hưng nữa khi nào mới đầy đây đoạn đường tiếp theo trông khá bằng phẳng không biết đây có phải là đỉnh lên đỉnh đoạn đường này trên đỉnh chưa nữa đứng ở trong mây rồi Nên mình thấy là con đường vẫn còn nằm ở trên kia vậy là vẫn phải leo lên một hai trăm mét nữa ở đây kia chính là xô thôn cắn tỉ đây là con đường hôm qua mình đã đi dọc đường này hầu hết là trồng à, ngô và mía nhưng mía ở đây là để cho bò ăn ngô và mía trồng trong các hốc đá mấy thằng nhóc chơi đắp đập <laughs> Xây đẹp đấy Con đường phía trên cao kia đã phủ đầy xương rồi <clears throat> Ngày điều chỉnh cái ba lô một chút này oh, à, leo lên thêm một khúc nữa đường này vẫn còn một vài ngôi nhà các ngôi nhà này chắc vẫn thuộc xã Cán Tỉ có lẽ phải vượt qua con đường rất dài nữa mới đến được à, lào trải mình đã đến gần hơn với con đường đi trong mây rồi rất cao giờ mình đang đi trong mây trời bắt đầu nắng lên rồi trước khi qua đoạn dốc kia mình sẽ nghỉ cua này sẽ là một đoạn, một đoạn lên dốc lên cao hơn nữa cảnh đây vô cùng đẹp Thế giờ chính là Cán Tỉ Kia là dòng sông Lô Đi lên con dốc này mà con dốc này sẽ dẫn Dẫn lên cung đường phía trên kia Có lẽ trên kia chính là đỉnh Chính là đỉnh của đoạn đường này rồi Mà sau đó sẽ là xuống ở đây có nhìn thấy thành quả mà mình đi suốt ngày sáng nay và hôm qua oh. còn dốc phía trước này rất cao dài kia chỉ là đoạn đường mà lên phía trên kia mà mình cho rằng đấy là đỉnh dốc đỉnh của cái đoạn dốc này mình sẽ ngồi nghỉ lấy nước kia là sẽ biết là tiếp tục leo hay là xuống dốc hy vọng sẽ là xuống dốc đỉnh gốc rồi còn đoạn đường tiếp theo chỉ là xuống mà thôi Ở phía xa vẫn có một ngôi nhà sàn Có một hộ dân ở đây Vậy là đoạn này vẫn còn nhiều chỗ leo lên xuống mình nghĩ mình sẽ yên nhà của hộ dân này nghỉ nhờ một lúc sau khi nghỉ ngơi đây khoảng một tiếng mình sẽ tiếp tục ờ, đi và tiếp theo sẽ là một đoạn leo dốc khá mệt đây đường này khá dốc biết qua bên con núi kia còn leo nữa không Việc leo này tốn thể lực quá phía ngoài kia rất cao rồi nên đây còn leo cao hơn nữa mình vừa gặp hai người bạn từ Hồ Chí Minh các bạn ấy đi từ Hà lên đây và trong tối nay sẽ từ Đồng Văn trở về tuyệt vời cái bánh này sẽ có năng lượng mình sẽ tìm chỗ nghỉ và nạp năng lượng thì quá đuối rồi từ tối qua giờ mình chỉ ăn vài chiếc bánh thôi uhm. từ đây cũng còn một đoạn lên dốc dài nữa chân xong mới đã leo lên đến đây đoạn đường khá dốc Oh. Có lẽ đây sẽ là đỉnh sau hơn nửa ngày leo cuối cùng cuối cùng cũng đã xuống được rồi Yeah. đây có thể đây con con đường men theo các chân dốc rất dài mặc dù xuống dốc sẽ đỡ tốn à, thể lực và đỡ mệt hơn nhưng mà không thể đi nhanh quá được nếu không có thể bị chấn thương cua gấp phía trước dốc gấp phía trước có một đám trẻ đang chơi đấy là gần đây vẫn còn rất nhiều dân ở đây cua rất là gấp mà không có rào chắn đi những đoạn đường này hết sức cẩn thận đây là phương tiện giao thông di chuyển rất nhiều Đây nhìn xuống dưới à, thung lũng dưới kia với các ruộng bậc thang rất là đẹp Đây là dưới thung lũng Nên Người dân có thể làm được các ruộng bậc thang như thế này Không giống như ở trên kia Chỉ có đá mà thôi Không thể trồng được lúa Đứa nhóc đang đua nghịch ở đây ở đây có thể gần đây nó có một à, thôn nào đó chia nhau đi chia nhau ra <laughs> chia chia các em đi hết chưa chia ra bẻ ra còn không à, đây chú vất chờ ai

Xe kìa, xe kìa, xe kìa Bọn vào Ôi, nhóc dễ thương Thế là xe kìa Đi gọn đấy, đi gọn vào Nhóc có đi theo mình, xe kìa Có lẽ đây là một đứa nhóc người Mông xung quanh đây thường nhiều nhất là mông và tây nó đi học không đi học không con đi học không có, có hả cô giáo ở đâu trường ở đâu trường học ở đâu <laughs> nhà ở đâu nhà ở đâu nhà kia hả xuống đây chơi không sợ xe à <laughs> đi gọn vào Dạ Mấy con ra được Mày còn cái tao giúp Tôi phải có lọ Nó điều ra rồi với kia Như vậy nè Khi vô tuồng Lê lửa nha Lên lên Ôi Có một vài căn nhà ở trên ờ, trên ờ, trên đồi người dân học chơi gần đường nguy hiểm quá Hôm qua cắm tì thì đứa trẻ phải chơi trên các nấp các vách đá còn ở đây thì những đứa trẻ đã quen Việc chơi trên ờ, đường rồi bị mất Cô bé rất dễ thương bị chẳng mất đeo vào <laughs> Hey, bye Như đứa <laughs> mời đưa nhóc theo mình đến tận đây Thế là mình xuống ở dưới khá thấp rồi Đường này cách quốc lộ 4C cũng không có xa nữa Phía trước mặt chính là lao và trải rồi Thùng lũng rất rộng thung lũng phía dưới rất là rộng rất là đẹp wow rộng mênh mông và dưới kia chính là lao và trải trước có một điểm dừng chân có trên mặt đồ là lao và trải viewpoint mình sẽ nghỉ ngồi nghỉ ở đây và tiếp tục lên đường sau điểm dừng chân nó bị tắt đường có lên mình lên không đây đây chính là quốc lộ 4C à, đó, dạ, cũng đã tới được quốc lộ 4C rồi chưa chính là km số 89 Và còn cách Yên Minh là Wow, wow, wow, Chỗ, chỗ này cách Yên Minh còn những 8 cây nữa Ôi mẹo Thì chưa chính là km số 99 Và còn à, cách Yên Minh 7 cây nữa thôi Theo uh, khu mát thì độ cao từ đây xuống dưới Yên Minh là khoảng 500 gần 500 mét độ cao trên lệch độ cao là 500 mét và chỉ là đi xuống nên như là chỉ 7 km mình có thể đi được trong vòng à, một tiếng rưỡi đến hai tiếng và mình sẽ nghỉ và thay pin cho GoPro trước chính là km số 91 Yên Minh còn 6 km nữa thôi Số 6 hơi mở Km số 91 Quốc lộ 4C Và Phía trước là một đoạn xuống dốc cua gấp Rất là gắt Đây là km số 92 Và cách Yên Minh còn 5 cây nữa Giờ km số 93 Còn cách Yên Minh 5 cây nữa từ trên này có thể nhìn thấy được thị trấn Yên, Yên Minh ở dưới kia đây là một cung đường cung đường xuống dốc rất là gắt có thể xuống rất là sâu thị trấn Yên Minh ở dưới kia trên lệch độ cao này vẫn có lẽ là 4 đến 500 mét mình sẽ phải xuống dần khoảng cách còn ờ, hơn ờ, hơn 5 cây nữa cơ đây là km số 94 còn cách 3 Yên Minh 3 cây nữa thôi vậy là km số 93 bị ghi lộn thị trấn là ngay trước mặt rồi sắp tới rồi đây là km số 95 cách Yên Minh hai cây và khoảng và chỉ còn một con dốc nữa thôi là có thể vào cổng thị trấn rồi trời lúc này đang là 18 giờ trời nó sắp tối chân yên minh một thị trấn rất lớn có khi còn lớn hơn quảng bạ nữa. ngay đầu cổng vào là có một hotel rất lớn đây đây là chính là cổng vào thị trấn từ, từ trên cao nhìn xuống thì thấy thị trấn cũng rất là rộng dễ hiểu vì à, đây ấy, Yên Minh là điểm ờ, đây coi là điểm dừng chân từ Hà Giang lên Đồng Văn thì nếu di chuyển một ngày một ngày di chuyển của mình có thể trung bình nếu bạn đi bình thường mà chưa quen đường thì có thể sẽ đến ờ, dừng chân ngày ban ngày chúng ta dừng chân tại đây rồi, rồi mình đi qua một quán cơm nhà chùa, qua nói ở đầu dốc có một nhà nghỉ tên là Thiên Ân giá 200.000 một đêm nước vâng, đây là ừ, có giá bình dân là vừa phải đây còn lại ở đây có rất nhiều khách sạn nữa rất nhiều khách sạn lớn như là Nama và khách sạn Thảo Nguyên chắc các khách sạn đấy sẽ có giá rất là cao mình sẽ tìm ờ, nhà nghỉ Thiên Ân chính là nhà nghỉ Thiên Ân mình sẽ vào lấy phòng Xin chào mọi người Hiện tại hôm nay là tối ngày thứ năm của mình tại Hà Giang à, Mình đang ờ, có mặt tại thị trấn à, à, Yên Minh Và mình đã thuê một nhà nghỉ có tên là Thiên Tân Nằm ở trên đỉnh à, dốc Trên à, không nhớ con con đường này tên gì nhưng mà con đường này chạy à, xuyên qua thị trấn à, Con đường chính <clears throat> thì nhà nghỉ này có giá là 200.000 một đêm mà cũng khá là hợp lý ở đây phòng phòng à, tại nhà nghỉ khá rộng phòng tại nhà nghỉ khá rộng có đầy đủ các à, tiện các tiện ích và đặc biệt là bên ngoài có ban công nữa để phơi phơi đồ mình đã soạn ra tất cả đồ và phơi để phơi vì hôm qua mình đã gặp trận mưa rất lớn và hầu hết đồ mình đã bị ướt <clears throat> sau khi tắm à, tắm giặt và phơi đồ xong thì mình sẽ đi bây giờ mình sẽ đi uh, đi đi kiếm ờ, ờ, đi ờ, tìm con ăn gặp lại các bạn